không cho cốt tư nhân nhà quả tán tư nhân bà không phải là vợ tôi chết trong trà đó bà chết đi cách ly đó cái đó đó qua nó đâu xúc trăng nè tôi có học khẩu trên phố luôn tại vợ tôi trên phố mà nó bị con phố á học khẩu là còn vợ tôi nè ra là mệt cái giấy cách ly là là ở nước ngoài nè là của vợ anh đó hả không cái này là của tôi tại vợ tôi nó hả đi làm chuyện rồi nó không có cái giấy này rồi không cái cái giấy mà để đi lấy tiền để đi ờ, bệnh viện đưa lên trên ờ, nhà mai táng thì nó mới đưa giấy đó không cái cái trong bệnh viện là mà làm thủ tục anh nhận à, điện thoại nhưng rồi bệnh viện nó đưa cái giấy giống vậy ừ. nè ừ là vợ tôi là Dương Hồng Hơn là hạ mình biết tên tuổi của vợ mình rồi rồi bắt đầu nó bắt mình ký giấy ở đây nhưng mà cái giấy đó nó giữ nó lại không có đưa giấy nó lại đó nó không có đưa rồi cái cổ anh là cái này là cái giấy của tôi là hạ bữa cách ly nè anh ơi cái cổ anh bị gì vậy hả anh bị ung thư bị ung thư không có tiền đâu đi vô uống lại rồi cái số này là mấy cái số này là mỗi nhà bay phép hai mét bây giờ lại anh để ngoài anh để lát cho em coi quay và bữa đó là tôi gì bữa mà tôi cách ly về là vợ tôi chết là bữa 10 tây tháng 9 bữa 10 tây tháng 9 đó hả là là là là cái bữa là tôi hạ thì cách ly về luôn đó nó chết à, lúc 14 à, giờ 30 phút và chỉ là nó báo về nhà luôn tôi về nhà tới mấy à, hai chục ngày đó tôi mới tiếp vợ tôi nó nói à, bây giờ đang à, thở máy thở oxy nó còn nói là cái gì à, chỗ à, bệnh viện à, trung ương à, trung ương thái thái nguyên long an tôi lại cái bệnh viện này tôi lục luôn mà không có thấy luôn nó nói không có danh sách này mà rút cuộc tôi quay về tôi không biết vợ tôi đâu cái quay về cái hạ rút cuộc vợ tôi là hạ trong bệnh viện hậu nghĩa đó là chết mấy chục ngày rồi mà không báo luôn không báo gì hết luôn á rồi bắt đầu tôi là kêu trời không á tới đó ủa bọn ông không không, ai báo rồi mà thật ra là không ai báo luôn rồi không thấy xác không thấy gì luôn không thấy xác mà không thấy chụp hình lại một cho mình một tấm nào hết trơn và tên tuổi trong lúc mà đi đó, thì nó lấy hết trơn rồi rồi sao mà biết được là đã đã thiêu ở cái nhà hỏa táng đó tại vì đó là cái tên của vợ mình nó lại trong bệnh viện phục nghĩa là bác sĩ nói là người này là tử vong rồi dạ. là tử vong lúc mà 10 à, ngày 10 tháng 9 đó là tôi về là bữa đó là tôi cách ly về là cũng là ngày 10 tháng 9 luôn mà vợ tôi bắt thời lúc 14 giờ 30 xa mấy mọi người ơi 14 giờ, giờ ta yêu yêu cầu là bao nhiêu còn, tiền thì mới à, lấy còn, được hai cốt về còn uh, à, tôi à, nói với nhà ngoại, ngoại tá đó nói uh, bây giờ tôi cũng khổ lắm nếu mà 25 triệu tóc chắc tôi không có đâu anh cứ để nó đi chừng nào tôi có tiền tôi lấy cốt vợ tôi về thì từ đó tới giờ là không có nghe người đó gọi luôn đó và tôi hỏi đó, có dùng mình được ngôi nào không mà trả lời một câu nói là bây giờ mình sụp không ai mình gắn cho mình sụp nó còn trả lời một câu này luôn á ra tỉnh đó thì không có cho không có không có cho người nào đi hết á bây giờ tôi là không có giấy nào mà gốc hết trên cái tòa là ấy không mình tính là làm mà em đâu dạ chứ hồi nãy cũng tôi cũng xin mấy cái chốt á cũng xin tiền luôn chứ không phải gì đâu trăm trăm mười ngàn em có đồng nhiều cho anh trăm mười ngàn chứ không phải là anh nào anh dạ bị covid chứ đi cách ly á đi là đi luôn á chứ không có rồi bốn mươi ngày sau mới biết rồi ngày đó rồi chỉ là mấy anh gì ra Thank you.